Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải à, à tứ kết của cúp C2 nha anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì à, mình sẽ đi sơ lược về những trận mà mình đã nhận định trước đó cho tất cả anh em thì à, giống như hôm nay mình có nhận định cho tất cả anh em hai cái giải giao hữu của nữ nha anh em. Thì à, à hiện tại nó chưa đá thì mình sẽ chưa có công bố kết quả cho tất cả anh em thì mình sẽ công bố cái kết quả thắng thua trong cái trận video sau cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào và mình nhận định cho tất cả anh em cái giải tứ kết cúp C3 nha anh em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 cái kênh kèo à, bóng vip của mình nha anh em thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái giải uh, uh, cúp C2 nha. Đó là cái trận giữa thằng Feyenoord và à, AS Roma diễn ra lúc 23 giờ 45 ngày 13 tháng 4. Thì đây là trận tứ kết lượt đi nha anh em, đá trên sân nhà của thằng Feyenoord nha. Thì mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của hai đội. Thì anh em thấy bên đội à, chủ nhà là Feyenoord thì à, đang có một cái thành tích rất, rất là tốt nha anh em trong 10 trận gần nhất thì Feyenoord đã thắng hết 8 trận trên mọi đấu trường và để thua một trận trước thằng Isaac và để um, hòa một trận trước thằng uh, Sata thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ 10 trận gần nhất của thằng Feyenoord thì thằng Feyenoord đang có một cái phong độ rất là tốt trong khi đó cái trận mà vừa đấu trận vừa rồi thì Feyenoord vừa thắng với cái tỷ số là 5-1 nữa nè còn bên phía AS Roma thì AS Roma trong 10 trận gần nhất AS Roma cũng đã thắng hết 5 trận rồi nè 6 trận thắng hết 6 trận và để uh, thua 3 trận và một trận bị quản thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng AS Roma cũng đang rất là tốt nha thì uh, nhưng nhưng mà cái trận này thì AS Roma hơi bị khó làm khách trên sân nhà của thằng Feyenoord thì Feyenoord anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Feyenoord chơi trên sân nhà toàn thắng hết 5 trận và để thua trước Ajax Ajax là một cái câu lạc bộ lớn rồi nè một cái câu lạc bộ lớn ở Hà Lan rồi thì ờ, đúng là chỉ thằng Feyenoord này chỉ để thua thằng Ajax với cái tỷ số là 2-1 thôi còn gặp uh, trận này hơi khó cho AS Roma thi làm khách trên sân nhà của thằng Feyenoord thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích tối đầu trước đó của thằng Feyenoord và Roma thì anh em thấy trong 3 trận gặp nhau gần nhất giữa cúp C3 và cúp C2 thì thằng Roma toàn thắng thằng Feyenoord với cái tỷ số là cách biệt một bàn đó anh em phải quan trọng anh em nên nhớ là hai thằng này gặp nhau toàn thắng thằng Roma toàn thắng không nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần trận gần nhất trên đấu trường cúp C3 cho tất cả anh em xem thì cái trận đó thằng phải thằng Roma đấu trên sân nhà thắng với tỷ số là 1-0 từ hiệp 1 luôn nha anh em thắng với 1-0 từ phút 32 và tới cuối hiệp thì thằng Feyenoord vẫn không gỡ được bàn thắng nha thì anh em thấy đây là cái đội hình trong cái trận đó mà tung ra sân bên phía AS Roma và Feyenoord thì trong cái trận đó hai thằng này đấu gặp nhau là tới 10 quả gốc thì anh em cũng có thể đầu tư cái mã tài gốc thì nó rất là dễ đánh cho anh em hơn ờ, anh em không cần phải vào tên dưới tài xỉu tại vì vô tới cái dòng này rồi thằng nào cũng muốn thắng hết anh em thì thằng nào cũng thủ hết nhiều khi đá trên cũng khó mà đá dưới cũng khó với lại nó đưa ra ma kèo chấp có 0,25 thì anh em lại khó vô kèo thêm thì anh em cứ đầu tư những cái mã tài gốc là tài thẻ thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha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 thì đó giống như anh em thấy trong lịch sử đối đầu giữa thằng Roma và thằng Feyenoord này rồi thì những cái trận ba trận đối đầu là thằng Feyenoord thằng Roma đã thắng hết hai trận và một trận hòa thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng AS Roma được chấp 0,25 được nha thì cái tỷ lệ anh em kèo nếu mà nó hòa anh em cũng vẫn thắng được nửa kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn thì đây anh em thấy mình cho tất cả anh em bốn cái mã kèo trong cái trận này thì anh em có thể nằm cái mã kèo là thằng AS Roma được chấp 0,25 nguyên trận nha anh em đây anh em cứ nằm nguyên trận là AS Roma được chấp 0,25 nè nằm tài anh em nằm tài thì anh em nằm tài hai hiện tại tài nó là 2,25 nhưng mà anh em nào chơi trang giống như mình á anh em chờ kèo nó ra sân tầm 10 đến 12 13 phút gì đó kèo nó sẽ tụt xuống còn tài xỉu 2 thì lúc đó anh em vào nếu mà hai thằng này nó một điều hoặc là có thể là um, 1020 thì anh em cũng vẫn hòa cái mã kèo tài đó còn hiệp 1 thì anh em cứ nằm trận thì anh em nằm thằng AS Roma thôi hiệp 1 anh em nằm AS Roma đá đồng luôn nha và anh em nằm thêm cái mã kèo là tài hiệp 1 0,75 thì cái trận này mình dự đoán tỷ số ta 2-1 cho AS Roma thì bởi vậy anh em nên đầu tư cái mã kèo là thằng AS Roma được chấp 0,25 và anh em nằm thêm cái mã tài nữa thì đó anh em đây là bốn cái mã kèo mà mình chốt trong cái trận thằng Feyenoord và AS Roma cho tất cả anh em thì anh em chia đều kèo ra để anh em đầu tư thì anh em sẽ có tỷ lệ sẽ thắng sẽ cao hơn nha thì đó là cái phần chốt kèo của mình cho tất cả anh em trong cái trận giữa thằng AS Roma và phần Feyenoord thì anh em nào mà đang xem được cái video này anh em thấy hay á, thì anh em để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh còn anh em nào mà muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn giống như C1 nè C2 C3 và các cái giải ngoại hạng Anh hoặc là Serie A đồ các thứ các trận luôn anh em giao hữu đột mình cũng có nhận định cho tất cả anh em nhưng mà mình phải nhận định cái kèo nào mà tỷ lệ ăn cao mình mới cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em thì bởi vậy anh em mới có cái một cái mã kèo mà tỷ lệ ăn sát suất cao nha thì đó là cái phần nhận định của mình thì anh em nào đang xem được video này thì nhớ để lại để lại cho mình một lượt bình luận một lượt đăng ký kênh để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình nha thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau